Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh với Khả anh em ơi Lần này thì à, Khả sẽ tiếp tục à, anh Nghiêm Vinh anh em Anh Nghiêm Vinh anh em ơi Rương kìa Anh ra rương luôn kìa Ồ, anh em nghe gió không? Đang, đang báo Ok, bây giờ Khả đi đổi xô anh Nghiêm Vinh anh em ơi rồi xong anh Evan rồi hết điểm đánh tung kim rồi mai nếu nào đánh tung kim này ta Rồi đi đầu sâu ngay Ok anh em ơi hiện tại bây giờ khai đi anh Evan nha anh em ơi Hôm nay thì uh, cho anh em tham khảo sơ qua Thì Evan ngày hôm nay thì uh, Khải vừa có đọc sơ qua thì nó cũng tương đối tương đối Giống như uh, server trước thôi Chủ yếu là cái <clears throat> cái uh, cái event này nó có dòng sáng khác thôi nè chứ còn khải thấy thì đọc sơ qua thì nó cũng tương đối giống nhau như những event trước đây là khải cho anh em ờ, xem sơ qua cái event này thông tin event này event này như thế nào nha đó trời ơi, giờ mà có show kìa cảm ơn Johnny Hòn vừa tặng em 75 xu 50 xu nha anh ơi quên 50 sao nha cảm ơn nhiều à, qua mua một điểm tống kim <clears throat> Ôi mạnh lắm anh Lê Nguyễn ơi To vải trưởng luôn Gió đập rầm rầm đây <laughs> muốn sập nhà đây Có chứ anh rõ hai một hai bài bốt đại nè Như cũ thôi Điện thông kim thì Khả sẽ mua 1.000 điểm nhân xăm ngàn năm một nghìn cái Còn năm một k điểm rồi Ok Rồi có vẻ là đủ rồi Thì Khả sẽ đi ép cho anh em xem Thì trung bình thì FF thì cũng ở Tương Dương trung tâm thôi nè <coughs> Tương Dương trung tâm nè Trời ơi Gió quá Thôi sợ ớn anh luôn em ơi <laughs> Giờ anh Evan mà ớn quá Ờ vòng sáng vòng vòng ông Phật lắm em Đây Evan uh, kỳ tài liền hảo tứ rồi em Đó <clears throat> Rồi khẽ mua Hồng lầu hương 7 sâu Là một <clears throat> một nghìn cái là 7.000 sâu Đó Rồi trung bình một cái là đã đủ nguyên liệu nè Rồi Rồi ok Cái ép cho anh em xem Ghép xăm xăm hỷ tửu nghìn cái đó xong Giờ đặt phím một là nút thôi năm Rồi ok thì à, trước khi anh em xem sơ qua event này như thế nào Thì à, chúng ta cùng xem trên website thử event này nó ra sao và như thế nào nha anh em ơi <coughs> Đây có cho anh em xem Đây Rồi Khải có vô cái à, toàn màn hình nữa Đây và bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua thì cái event này bắt đầu vào ngày 24, cuối ngày 23 thì ngày 24 và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 10. Event này chỉ có khoảng tầm 20 ngày thôi mọi người. 20 ngày sẽ kết thúc thì cái túi nhiên liệu lúc nãy khai mở này nó sẽ được lúa mạch nếp mang rượu nước tinh luyện nước tinh luyện này anh nghe vần tiền vạn rồi cái nhân xăm ngàn năm là anh vinh sâu này 50 điểm lúc nãy khai vừa mua này giống như cái súng trường AK mùa trước á rồi còn cái này là hũ uh, hổ cứu cốc tửu là cái này là vần tiền vạn này ít không khả ăn sâu này anh nghe vần này thì chỉ được 7 tỷ năm thôi 7 tỷ năm kinh nghiệm thôi bỏ qua đi đó vừa rồi khai ép này một xăm hỷ tướng này thì uh, ờ, 1.000 cái một cái trung bình 15 triệu thì Khải sẽ được 150 triệu ơi Khải sẽ được 15 tỷ chứ Khải sẽ được 15 tỷ kinh nghiệm đó và sau khi ăn thì Khải sẽ được lỡ hộp mảnh thạch anh nè Rương đồ ăn ban đình quốc nè Rương phố hồng kim này hiền tinh Bảo rương trong phôi Rồi mặt tịch bí tịch Lệnh bài bót này Lệnh bài boss xanh này Lệnh bài boss đặc biệt này Hố minh thạch Rồi à, cái tự cá nhân và ban hội Rồi à, bình rượu vàng Bình rượu vàng thì à, Khải sẽ tiếp tục được 50 cái bình rượu vàng nữa thì ờ, bình rượu vàng thì có một số phần thưởng như sau đây anh em cũng đọc sơ qua đó phi phong các kiểu chủ yếu anh cái này chủ yếu lấy phi phong kỹ năng là hợp lý nữa đó rồi chống phá linh dược tìm năng chống phá linh dược kỹ năng càng khôn máu tống kim này lệnh bài ok này có ít đồ tống kim cũng được này em ơi thì tinh tinh hồng là bài bí kiếp phục duyên tức là hán bằng nhựa sự đàn hồ thiên lộ quá tửa thiên sơn sát hữu giảng và hung đồ đó anh này được à, cái vòng sáng uh, ông phật nam <clears throat> đó sử dụng 20 ngày với lại mặt nạ cắt cảnh năm 15 ngày rồi à, ngẫu nhiên à, một cái lọ phần thưởng à, kháng tất cả hoặc là sinh lực 200 ngẫu nhiên một trong ba loại ngẫu nhiên một trong riêng nói chung là cũng không có gì khác nữa mà cũng là như mùa trước không gì đặc biệt cả cũng giống như mùa trước không có gì khác nha càng khôn này nó lệnh bài boss đặc biệt này bài boss tiểu này thể chuyện giới rồi rồi hộp quà tiểu này thì được một hộp cuối một hộp thôi mở ra hình xui được tất cả những món phân như này một trong một trong tất cả cái này đó rồi ok bây giờ thì chúng ta cùng anh anh em ơi không đỡ anh em chờ đợi lâu rồi anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho khám lại chia sẻ chơi anh em ơi sau khi có xem sơ qua tìm hiểu sơ qua thì bây giờ trước khi ăn thì khả sẽ cắn ờ, may mắn nha nè cắn mình của tưởng như là thiên sơn có thử nó được gì không và khải cũng cắn như mọi hôm là khải nhảy thành rồi cắn cho vui thôi nè thiên sơn quá tưởng hôm nay hết rồi ok tí nữa có quá tưởng khải cắn thêm sau rồi thiên sơn rồi nhảy thành cánh anh em ơi à, đầu tiên thả sẽ quên là màn, ok hello anh em mới vô nha chúc anh em buổi tối xem live dễ anh em ơi anh em đang xem cho Khải một like chia sẻ ủng hộ kênh cũng như là à, ủng hộ phim bet với Khải Kim Minh và cùng với YouTube với Khải Kim Minh nha mọi người. Đó, thay mới lại cho anh em. Cánh này. Một cái phong độ. Ôi cái này cũng ngày 1 tháng 10 hết hàng. ôi chắc có 4 ngày người ta. Áo vậy một viên thủy tinh đó oh, ngon một viên thủy tinh này cái này gì này hào hoáng băng hội cá nhân rồi thuộc lách chưa thấm mà đa số là lách một viên thủy tinh cố gắng anh khoảng ờ, hai chục viên thủy tinh là lời nha nam hai chục viên thủy tinh là ok gì đây lệnh bài bất đặc biệt à đâu đây là bài bất đặc biệt nó có cái hình dáng lạ vậy ta nó có kiểu khá là lạ này mà có tên đó là hỷ tử, hỷ tử luôn tửu hỷ như này này cái nhỏ nhỏ trong trong này thì tên đâu cứ thủy tinh là ok máu tống kim một một lần bài có đặc biệt nữa này anh em đang xem ờ, video này đừng quên nữa là khám một like chia sẻ cho anh em hai viên thủy tinh rồi anh em à hai viên thủy tinh rồi lên ba viên thôi ba viên ba viên lên ba viên đi dù khác dạ. rồi ok nói rồi ba viên đi dù khác let's go cứ một thành cứ kiếm được một đến hai viên là, là giúp chỗ khác là hợp lý này <laughs> khải hay ăn kiểu đó nên là khải nhảy rất là nhiều thành ơi ừ, học mầm nói ngày một thôi áo vải nồi là qua ngày một là phải tranh thủ đứng yên một chỗ ăn liền cho đợi nó hết hạn là lúc đó phải giao dịch sẵn trong xe 10 cái cục lúc đó giao dịch sẵn trong xe 10 cục đứng im thành anh em không được di chuyển nha di chuyển là nó hết hạn á chung là vào ngày 1 à, tháng 10 á thì đứng yên một chỗ rồi nó vừa qua ngày cái là mình cắn luôn không di chuyển cũng như là không di chuyển thành làm không không mất được nên là mình phải biết cái vấn đề đó nhưng thôi là anh em chỉ cần di chuyển thành một cái là nó mất hết hạn luôn nhớ là cũng không giao dịch được nha không giao dịch được nên là anh em phải giao dịch trước cho xe bây giờ trước cho xe cái này nó bị lỗi hay sao còn 4 ngày hết hạn vãi thì hello thanh liêm ba cục thịt tinh anh em ơi một rừng vị tím rồi này mới ba cục thịt tinh anh em hơi ít vậy một tinh hồng ôi này hơi ít dữ ta ba cục thủy tinh thôi 30 viên thêm 500k nữa hả Wow 30 viên hơi căng luôn anh Minh Tiến Lê ơi 20 viên đã khó rồi Giờ anh đòi 30 viên nữa Anh đòi nét 500k nữa Biết khi nào được 30 viên đây <laughs> Ok anh ơi Nói chung trung bình là từ khoảng 10 đến 15 ờ, viên đã cao rồi anh ơi Còn khi nào may mắn lắm được 20 là cao luôn Còn 30 viên là một cái vấn đề khó Rất là khó luôn 4 viên Rồi 4 viên tin Tiếp tục lên bài bút đặc biệt ba con bốn viên mới đã hết uh, hết gần 300 cái rồi hết 300 cái mới bốn viên rồi em ơi ít nhờ 300 cái hết bốn viên trung bình 100 cái một viên áo vải kiểu này sao mà lên được hà ba 30 viên đấy phúc duyên <laughs> gì đây cuốn quyền 4 quyền 4 quyền xe tí nữa xem xe ăn chưa 30 viên hai nhạc thì bay ra Trời ơi Trời ơi gần 500 cái rồi nè Mới có 4 viên thôi Ít dữ Vái nôi Khá ít luôn à, Về Dương Châu gấp trên nhiếp thí trần hả Khó đấy Khó đấy Khó khó khó Gấp trên nhiếp thí trần Chỗ nào cũng được thôi biết sao vậy Ok gấp trên nhiếp thí trần Ok Dương Châu Tây Nãy giờ gần 500 cái, gần 400 cái rồi Mà 4, viên rồi nè 5 viên, trung bình là 100 cái một viên Vãi chướng Tính ra 1.000 cái cao lắm 10 viên là hết hết đắt rồi Ui, <laughs> anh em nghe gió, anh em đang bảo nghe gió nè Xuống còn 20 viên, ok, đó, ok Ok luôn, 50 viên 5 triệu nha <laughs> Ok anh ơi, giờ anh à, Minh Tiến Lê đã xuống 20 viên Nếu mà ra được 20 viên anh donate 500k nữa Cái này hơi canh mà, ok này ui đen dữ ta mình sẽ cố gắng ờ, nhảy thành hết sức có thể 20 viên hai viên ở donate cho năm sĩ tiếp anh em rồi thì được anh donate năm sĩ rồi khải nghi vinh anh em khải donate năm sĩ anh nghi vinh này nè. này tống kim tấm một á được donate 500k quá hợp lý luôn còn lại anh văn đòn chưa thấy donate thôi đã chờ ngày mai anh văn đòn sẽ donate xong rồi gần 500 cái rồi em ơi gần 500 cái mới 5 viên thì tin rồi trung bình thì 100 cái được một viên rồi đuối rồi đuối rồi rồi xong nhưng đúng như dự đoán luôn em đồ cũng 19 ta đang thiếu cũng 20 không cho cũng cho cũng 19 trời ơi đang thiếu cũng 17 với cũng 20 nè là mát luôn không mát hoàn toàn luôn là màn à, bắt đi rồi còn 500 cái cuối cùng trời ơi mới có 5 viên thôi em ơi khá là nhỏ luôn mới 5 viên thôi thì tính đâu mùa này ăn ít chúng ta để anh em ăn được hai chục viên hay dưới trời để anh em trong ban được hai chục viên luôn nè ờ lần này boss còn 900 xu 800 xu gì đó trời ơi trời ơi toàn gì đâu không anh em à à sáu viên mày quá được 6 viên rồi cố gắng hai chục viên ơi ok nhật ơi ok nhật ơi ok chuyển xe chuyển qua x này thì nó giữ được gì Hiện tại khả năng thiếu của mảnh vàng số 4 anh em ơi Mảnh vàng số 4 nữa là Khải có thể ép được cái ấn phòng thủ lý này mà à Khải sẽ ép được ấn thủ lý cho đường môn Nấu nè Hơi chật chỗ Ây chà chà Từ từ từ từ Cái này thì uh, à, rương mình đang đang trống rồi Đó Mình bỏ trong này ngày mai mình cũng đánh tống kim em Còn này máu à, phòng hỏa lương thạch bỏ lên kênh đi Khi nào chặt rương quá mình đưa qua kia tiếp Đó Chiến cổ còn thiếu Hôm nay còn chiến cổ thiếu luôn nè Lệnh bài thiếu quá trời luôn đó rồi um, đô top đô top đã đây này, hộp này, hộp rồi kim tí tính cái này này, tính một món này không có giá chung là tí nữa ăn xong thì khả sẽ cho anh em uh, xem những cái món nào có giá trị khả sẽ đỡ lại cho anh em xem tính giá cho anh em xem còn mấy cái những món mà không giá trị khả sẽ bỏ rương đỡ chặt rương vô nào, rồi chúng ta tiếp tục ăn cái vịnh thôi ba đặc biệt bỏ ông rương luôn nè ba bài này thiệt là đỡ cho đánh lái phôi lái phổ thôi chứ không ai mua luôn em ơi có nước là cho anh em thôi phúc duyên máu tống kim này đó sân mười tím xấu dòng toàn đồ rác không vậy anh em đen vậy ta tinh ba mấy này không có giá cất này đây rồi nào được không đây rồi tiếp tục hơi bị đen rồi nha rồi gần một nghìn cá rồi mà chưa có cảm giác có gì thì tin nhiều này mới có số viên ít dữ ta cũng ít luôn á thì tính đâu thì tính đâu còn 250 cái hơn 350 cái thôi thì tính ít vài trường luôn nè vậy mà anh em bảo có người ăn lên đến hai chục viên thủy tinh áo dữ áo vải chứ rồi số mình nhỏ này số mình nhỏ này mày như vậy sẽ tên ít dữ Úp cấp 162 162 Rồi, mới 6 nhân tin rồi em ơi Hết uh, à, 750 cái này Mới 6 tin này Quá nhỏ quá nhỏ Đen dữ Đen dữ trời <laughs> Tính ra mặc đồ này cởi phi dân hộp ghê Vàng vàng hộp đúng không Thì tính đâu Còn 250 cái cuối cùng em ơi Rồi Mọc thêm được viên thứ bảy Quá nhỏ Ít nhất phải 15 viên thôi em Mở 50 túi kia là kiếm 5 viên nữa Được donate 500k nào Bộ tiền vận đó 8 viên cố lên con sâu 9 viên 10 viên ấy 15 viên thì may ra nè 15 viên thì may ra Ui Bắn thật ăn đấy chứ Kèo còn 15 viên Ok anh Văn Tiến Lê ơi Ôi Cái kèo 15 viên được 500k nữa anh em ơi à, Kinh quá Còn gần 400 cái hả? Làm gì gần 400 cái anh em Còn 150 cái ờ, Còn 175 cái thôi nè Xăm hỷ tửu này làm gì còn được nhiều Kèo số 15 viên anh em à 15 viên sẽ được đón đến 500k nha Ông anh tối nay chắc quá rồi 18 viên thôi Nhỏ thế nhỏ thế 18 viên thôi Ít nhất phải lên được 10 viên nè em Ít nhất phải lên được 10 viên 15, 10, 15, 11 viên đi Lên 11 viên xong rồi mở 50 cái túi bình rượu vàng này Thì may ra mới có thêm được vài <laughs> viên nữa. Kèo này canh quá 150 cái cuối cùng 10 viên 10 viên 11 viên cũng được Nhất lên nhất lên Nhất lên Không ra luôn em Không ra luôn em Vàng số 6 Trời ơi đang thiếu vàng số 4 Nhỏ quá nhỏ quá nhỏ quá Thôi kiểu này to này Cái này xong lên được 15 viên nữa <laughs> Kiểu này xong được 15 viên đây Được anh em donate mà không thể nào được đủ 15 viên Kiểu này nhỏ rồi số nhỏ này Mà có 8 viên thôi em Quá nhỏ luôn em ơi Cố gắng lên 10 viên thôi Cố gắng lên 10 viên nhất cái kia thêm 5 viên thôi Không ra thì tin luôn Quá nhỏ Không Không ra thì tin luôn em ơi Ôi trời ơi tổng lượng bài boss không rồi Quá đen 8 viên rồi Ok còn lại mở tiếp tục này Mở, mở cái này tiếp tục anh em ơi Hiện tại cố gắng lên 7 viên nữa nha Mở bình rượu vàng này có, có thêm thị tinh này nè Ok Khải dọn rương cái Nhỏ thế Anh em Vinh được 10 viên trời Quá đen luôn anh em Đen dữ ta Anh em Vinh mà được có 10 Có 8 viên thị tinh thôi Quá nhỏ Rồi một bình cuối cùng là chúng ta mở tiếp tục bình rượu vàng Bình rượu vàng thì cũng hên xui nó có thị tinh nha anh em Đâu thế, làm bài boss bó trong đi Rồi, bình cuối này, máu tung kim ở trong khỏi chặt rương này Để dành mai đánh tung kim cho anh em Nói chung là cảm ơn tung kim rồi, ngày mai nó đánh sen là sẽ trâu hơn Sẽ trâu hơn bình thường nữa Ok luôn Rồi Tổn gì đâu không rồi Vàng cần vàng 4 cho vàng xấu đen thế còn vàng 4 cho vàng 6 nữa đây là phi tóc chung là xuống kèo 15 nhưng mà đã coi thì có gỡ được không nha à <laughs> một 15 là anh cả cả lô lắng đề đâu á ok anh ơi ok để mình cố gắng ra 15 viên nhỏ quá nhỏ quá mới 10 mới cái 8 viên rồi này mày số quá nhỏ không được đồn nét rồi rồi ăn viên cuối đó Mỗi người được thí tân nào thì tân, thì tân Đâu đâu, được thí tân Đây này, thì tân Ô oh, Bù lại cũng đã thành 120 Được hai kim Wow, được Được cũng đã thành 120 nha anh em Quá đẹp luôn Rồi Thế này bình cân Đông Rồi tiếp tục này Cúng một Ôi trời ơi, cho cúng một Chịu rồi tôi cũng một triệu rồi 13 nghìn cũng được anh rồi bắt đầu anh tiếp tục này thì tên một túi ờ, là hán quần shop luôn đỡ khải giao dịch hàng bot đại em ơi nói chung là vừa rồi anh ờ, bảy kim thì đỡ khải sau hết cho anh em xem nha tí nữa anh em cùng tính toán thì anh được ờ, bảy tốn phí bảy kim thì lời hay lỗi nè chắc chắn sẽ lời kinh nghiệm rồi á còn vật phẩm không biết lời hay lỗ đây à, khải bán hai cái bon bot đại này đã một k tám đó, tí nữa anh em nhớ cộng lại vật phẩm 1k8 hơn một đại đã bán nha anh em 15 viên một ạt này hôm nay hơi đen anh em mới lần trước anh cũng được uh, uh, 10 đến 15 viên mà lần này mới có 8 viên thôi đứng rồi đứng bóng rồi giải xét cái nhảy thành rồi đen quá đen luôn anh hứng trẻ ơi mùa trước em anh cũng được 15 viên mà mùa này không tới đâu luôn rồi nè anh tiếp tục ờ, cái bình vàng này em ơi bình rượu vàng này là được uh, ờ, hình xui được thủy tinh nữa này một bát vào rượu Thủy tinh Oh Thêm 9 viên 9 viên rồi 9 viên rồi nha anh em Thủy tinh không Đục tục lắc làm gì đây Thủy tinh Nến lung linh Như đây một kiến thiết lỡ bao một bình quá tửu giờ nó mới ra quá tửu này đậu xanh thiệt mà chín viên tự tin rồi em ơi khoảng 6 viên nữa 6 viên nữa 6 viên nữa đúng rồi gần 4k rồi anh ơi rồi tiếp tục khui ai Thủy tinh không Ồ quá tưởng nữa Một cái thân hình phù Một thân hình phù Không có gì luôn Một cuốn ờ, mật tịch ba Tiếp tục Trời ơi không thủy tinh luôn Đồ cái cục này mở ra đáng lý cái này nó phải ra thủy tinh mà đen dữ người ta Mở nãy giờ gần ờ, chục cái bình rồi mà chưa có thủy tinh em ơi Mới gần chục bình rồi mà chưa có thủy tinh này hơi đen luôn ở chai làng rồi quá đen luôn thì tin đâu không đó ôi không thì tin luôn trời mới chín cục thôi, sáu cục nữa đâu ở đang ở đâu sáu cục ở đang ở đâu trời ơi lần bài vẫn đặc biệt này chứ thì tin đâu đang rất là sôi động anh em ạ thiếu số viên trời ơi cành quá cành quá ôi trời ơi <laughs> chưa có một viên thủy tinh ở cái bao này luôn thường thường anh cái bao này nó có thủy tinh mà nãy anh không có viên thủy tinh luôn vãi thiệt sự bỏ mấy cái uh, cái thừa thái này vô trong đây để đi uh, ờ, là tống kim này nọ đi ôi trời ơi được một cái tài thành chỉ nít không ai mua rồi thiên sơn bỏ ở trong này thiên lồ bỏ ở trong này này là tí tính này mà cái này không có giá là phải bỏ ở trong anh em bớt tiểu này tiêu được 200 xu thôi dân tóc nến lung linh nào bỏ trong này, nào không ai mua luôn nè rồi ok biết còn đủ chỗ không đây không có thủy tinh luôn trời ơi đen quá đen quá mới chín viên thôi trời trời ơi trời, trời, chết chết cái này tên là anh em shop shop shop shop shop mới cái chín viên thủy tinh rồi quá đen thua là thua mình quế tưởng này đó <laughs> Ok anh ơi, nếu mà thua là là thua mình quá tưởng này đúng không? Còn sáu viên tinh thôi mà móc không ra là 6 viên tinh thôi được đòn nét mà không ra. Uầy, không ra luôn. Uầy. Tinh hồng ở đầu chứ. Lên bài thì tạch tinh hồng. Trời rồi ngựa. Wow, được cái bi vòng 700 xu. Ôi về về. Quá đẹp luôn. Trời ơi, tuy không được donate 700 xu rồi anh em à. à không được donate 7 500k à, rồi. Nhưng mà được những cái món đồ cảm giác mình à, cũng à, cũng thu lời một món gì đó anh em à. Thì tinh này không đủ 10, không đủ 7 viên thì tinh nữa rồi. À, được viên phong đủ bộ luôn, đủ bộ combo luôn, hay quá. Mai là có một đánh tống kiêu nè. Hiện tại mang viên phong vào nữa thì có 5 cấp kỹ năng cũng có. Trời ơi, lực tay 10k 6 đi với đi với Thiếu Lâm thì lực tay 11k đó anh em không biết đâu mọi người. Đi với Thiếu Lâm lực tay 11k luôn anh em, Wow, quá đẹp luôn ok tuy rằng không có thủy tinh chắc chắn không có rồi quá nhỏ luôn không có một viên tinh luôn em thôi là tinh hồng nữa toàn toàn trời tôi đi thân hình phụ phun rương rồi trời tôi đi phụ trời ơi trời ơi không có viên tinh được luôn ok là khải vứt mấy cái này cho xe á anh em ơi mấy cái này thì cho xe thì không có gì luôn chết cô gái rồi anh em ơi chết chết chết chết rồi còn cái nào ngày 4 cái nào cái nào ngày 4 ngày 4 ok cái nào còn 4 4 nhưng mà thôi thân hình phù số phù được mấy cái cũng ngày 4 luôn ok cho con ờ, nam độc hay ơi giao dịch không được ok quanh không được phải giao dịch thôi giao dịch qua một này ngày 4 27 4 này 27 này ngày 5 này rồi giữ lại cái 27 ờ, này đỡ xài nha nè rồi ok à, cho nó chặt được khỏi chặt rừng đấy thua rồi thua rồi thua rồi ờ thì tên ném đồ ông nhí ơi nhưng mà đen quá với lại được ông anh đôn nép mà không không thể nhận đôn nép rồi còn có vài cái cuối cùng ôi là được một viên uh, chống phá linh dược ồ oh, được một cái uh, được được cho xe còn thân phố phù thân phù không tinh hồng không nữa mới đâu chứ rồi xong đủ 50 cái rồi xong hôm nay quá đen không được donate từ anh à, anh tiến rồi <laughs> quá đen lôi lỗ lôi lô anh em ha ok anh em ơi nói chung là không được anh à, minh tiến lê donate rồi khá là buồn nhưng mà không sao giờ chúng ta cùng uh, đếm sơ qua thì lời hay lỗi anh em ok là khải cắt mấy cái cái những cái những cái không quan trọng qua một bên nha đầu tiên đó là bí kíp chín nít này không ai mua này bỏ qua một bên này rồi mấy cuốn sơn hà này này quên mấy cuốn uh, bí kíp uh, bí tịch mật tịch này một hai này nào không ai mua đâu mà đường có 19 thôi đường có 19 này đó rồi à, càng khôn càng khôn đồ quá này luôn rồi à, thịnh bài phong độ quá này luôn rồi cái um, rồi ngựa đồ quá này luôn rồi à, tinh hồng tinh hồng không ai mua bỏ anh luôn rồi còn gì nữa không phôi xấu dòng tím rồi bỏ anh luôn rồi mấy kiến thức là bao để cho ba ăn luôn rồi rồi còn gì giá trị nữa không rồi hết luôn rồi hết cái giá trị rồi ừ. đó đã khỏi chặt rương rồi ok và chúng ta cùng điểm sâu qua thì uh, ờ, ăn lời hay lỗ nha anh bên tiền vạn luôn ok tí nữa anh bên tiền vạn em ơi hello ờ, dương không phạm nha đèn quá này rất bùi ơi rồi Bây giờ chúng ta cùng điểm sơ qua thử Khải Nguyên Bình là tốn hết 7 kim thử thu được gì nha nam Thu được gì là hệ lộ nha Những cái món giá trị không có giá trị là Khải bỏ hết rương bên kia nè mà Ok bây giờ chúng ta cùng điểm sơ qua thì hiện tại Khả đang ăn được là Hôm nay là chín viên thủy tinh thôi Quá ít luôn em ơi trung bình thì tầm này 9 viên thì khoảng 200 xu đi 9 viên nhân 200 xu thì khả được là 1.800 xu đó được 1.800 xu nha Nam tính thì tên là được 1.800 xu và cuốn uh, đại thành bí kíp 120 á thì khải được ờ, hai uh, kim là khải được ờ, hai uh, kim nữa là khải được 3.800 đó hai kim đem xúc bơm đó là được 3.800 à, rồi 3.800 3.800 luôn đúng không Phi phong này Khải vừa mở ra mấy ngày đây 3 ngày 3 ngày thì dao động khoảng 7 xu 3.800 cộng 7 xu đó Cộng 7 xu là Khải được 4.500 rồi 4.500 Và 10 rương phổ này thì ok giờ Chúng ta cùng mở 10 rương phổ này Xem được gì nha Phổ nào có giá sẽ bán có giá Rồi 10 rương phổ Rồi Lôi khung bất quán Ái cha cha Được cái phổ hai kim à, Một cái nón lôi khung hai q đây mà Ngon lành cành đào luôn Chất chơi chưa bà già ơi Ok luôn Một cái nón là một cái cái phổ nón là không hiện tại Ở server này thì có người mua khoảng 2 kim đến 3 kim nha em ơi Quá đẹp Đúng rồi Dương ơi cảm ơn em nhiều nha Cái này được hai kim nha em ơi Lôi khung hàng bách quán là cái nón nè em ơi Cầm được hai kim bán phát một hai kim luôn á Là được 6 kim năm, rồi tiếp tục ơi Bích hải đao này làm rác Lôi khung địa phù cái này cũng làm rác luôn minh ảo hậu yển cái này cũng rác luôn cặp phong phù rác luôn u lung xà đái là nón u lung không biết nón này lên hay không nếu nón này lên thì cái phổ này bán cũng được à, khoảng vài năm trăm xu đến một kim nhưng mà khả nghĩ không biết được hãy à, bỏ qua một bên đi hám thiên ngo phước linh nhạc kiếm ái xa xa cái này là được hai kim tiền về tiền về đó lăng nhạc kiếm hai kim nha anh em một à, cái phổ lăng nhạc kiếm này f không rớt này nè có trị giá nó cũng, cũng như cái nón này mà f không rớt luôn đó, hai kim hai kim ngon được 8 k năm rồi ngự long bảo đao đao của thiên bang không ai xài ngự long bảo đao đậu xanh đến hai cái luôn người ta ok rồi anh em ơi rồi, cộng với lúc nãy hai lần bài boss, một kim 8 nữa cộng 1 kiếm 8 8 kiếm 5 cộng 1 kiếm 8 nữa này thu được 10 kiếm 3 rồi trời lời lời quá lời anh em ơi thu được 10 kiếm 3 anh em khải bỏ 7 kiếm thì uh, chắc chắn là thu là được 10 kiếm 3 nha anh em ơi đó lúc nãy khải bán được ờ, một kiếm 8 hai lần bài boss đó cộng vào nữa là được uh, ờ, 10 kiếm 3 rồi nha anh em đó ok chưa đó một kiếm 8 này đó quá đẹp luôn rồi 10 kim 3 rồi cộng với cái này coi cái này thì khoảng 5 100 xu ba cục này được 300 xu là cộng 300 xu nó được 10 kim xấu ngon nha 10 kim xấu nha 10 kim xấu nha ok luôn up cấp luôn đó nó 10 kim xấu nhưng mà khải ờ, cánh vào được khải xài vậy khải không có bán này mà đa số đồ khải là khải full full tất cả hết khải không có bán như này đó Trời. quá đẹp quá tuyệt vời luôn xu 10 kim 8 rồi được còn gì nữa không còn quân què nữa không 10 kim 8 rồi À đây đây đây đây, cái bốt tiểu này, bốt tiểu được 200 xu nè em ơi, tiểu được 200 xu này Rồi 10 kiếm 8 đúng rồi 10 kiếm 8. 10 game 6 và 10 game 8 rồi cái này được 100 sâu này cục A được 100 sâu cục 200 kinh nghiệm 100 sâu 10 kim 000 10 kim 900 à, sâu 10 kim 900 sâu rồi à. Nói chung là không lỗ đâu nè em ơi Thu được 10 kim 900 à, sâu là tương đương khoảng gần 10 À là cuốn này nữa Cuốn này giờ cuốn này trung bình bán khoảng 500 sâu á Đó cái này đỡ khải cho Nhật Achi này Đó này bán cuốn này bèo lắm được 500 sâu Còn 500 sâu nữa là Khải thu được 11 kim 4 Trời ơi lời lời 11 kim 4 em mà Quá đẹp luôn nè Quá đẹp luôn em ơi Xem ai mua cũng này bán nhanh luôn em ơi Em mua cái này bán nhanh luôn em ơi Đây hai kim Còn cái này thì 200 sâu Đó Quá đẹp luôn Mà cái này rao lên phóng 1 rồi, ờ, nói chung là Khải ngừng video ở đây nha anh ơi. Nói chung là Khải up được một ờ, một cấp hơn và nói chung là lời không lỗi nói chung anh em Vịnh thiệt là may mắn anh em mở được những cái phố mà đang có người mua hoặc đang có người cần thì chắc chắn khả ra một tháng một có người mua ngay luôn đó hai món này sợ quá tuyệt vời quá tuyệt vời à, anh em xem video đừng quên đỡ lại cho khám một like chia sẻ chơi nha em ơi rồi hello anh em nha rồi ok anh em cảm ơn anh em xem video rất nhiều nha đừng quên đỡ lại khải một like một chia sẻ video ở lần anh em Vinh nha anh em ơi lời tuyệt vời